bao yêu thương anh giấu trong tim chỉ đêm một mình anh biết vì sao em chẳng hiểu anh sau bao năm hạnh phúc bên nhau giờ em vui vàng quay bước chẳng phải em của ngày xưa hiểu cho anh tại sao như thế chắc do anh đã quá vô tâm hãy tin anh đừng xa anh nữa hãy nghe anh một lần này thôi tình yêu sẽ thật hạnh phúc nếu lúc trước anh nói ra hết tất cả những gì mà trong anh đã giấu em vậy làm gì như thế anh luôn mong em hiểu cho anh hãy tin anh đừng xa anh nữa hãy nghe anh một lần nay thôi tình yêu sẽ thật hạnh phúc nếu lúc trước anh nói ra hết tất cả những gì mà trong anh đã giấu em mong